đây là nhà tù của <laughs> đi ra đi ra quay quay tí quay tí cho con cho con cho con cho con cho con cho con sủa đi cho con sủa sủa cho con sủa đi con sủa sủa đi sủa đi nè nhà của con nè chui vô đi nhà con nè chui vô chui vô chui vô ba đang quay nè thể để oxy vô hệ đây là cái nhà tù của bé <laughs> đưa cho con cho rồi ngồi đóng đóng cửa lại đóng cửa lại đóng cửa lại rồi rồi cái nhà tù của bé đây <laughs> đâu rồi đâu rồi kệ em con kệ thôi chỗ ngủ kìa